Vâng, à, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với lô khung vào bờ MK1 Đấy, và hôm nay thì à, là ngày đầu tiên mình làm việc ở trên lô khung MK1 Thì tất cả mọi người à, hãy yêu thương và nhấn bình luận công nhấn bình luận công khai và nhấn like và nhấn chia sẻ nhé vì à, mình ngày đầu tiên mình làm việc ở trên đây thì à, rất mong được sự à, ưu ái của tất cả mọi người ngày trước thì mình làm việc ở trên Minh Khôi đấy Minh Khôi nhá chia sẻ cầu kèo Minh Khôi nhá thì hôm nay thì mình quay sang đây thì mình làm việc ở đây và hôm nay thì tất cả mọi việc ở trên video này thì mình sẽ chia sẻ và tất cả cầu kèo cho anh em và chúng ta thì à, hãy à, nhìn này đây là giao diện của kênh và mình sẽ giữ nguyên cái giao diện này mình là người mới nhưng mình sẽ giữ riêng giữ nguyên cái giao diện này và chia sẻ cầu đề cho tất cả mọi người nhé đấy rất mong à, được mọi người yêu quý và ủng hộ đấy và hôm nay thì thay mặt đội ngũ làm kênh trước đây à, cảm ơn 72 anh em đã like và 876 anh em đã xem nhé và chúng ta sẽ à, chuyển sang soi cầu chốt số cho tất cả anh em vào ngày mai ở đây này thì à, trước mắt anh chị em đây là kết quả sổ số, số truyền thống của thứ bảy ngày 2 mùng 2 tháng 10 năm 2021 giải đặc biệt có dạng 5 số 37377 đúng không ạ tâm càng 3 đầu 7 đuôi 7 in cho chúng ta bộ đề 22 được chưa? Và chúng ta bây giờ sẽ chuyển qua phân tích cầu kèo cho anh em vào ngày mai. Vậy thì à, đầu tiên thì chúng ta sẽ đi vào chia sẻ cho anh em cái cầu đề cho ngày mai nhé. Ngày hôm qua mình chia sẻ ở trên uh, lô khung 102 á, thì uh, chúng ta đã ăn được cầu đề có con có tổng 49. Đấy. Thì hôm nay đã rơi nhưng mà ngày hôm nay mình làm việc ở kênh mới cho nên à, mình đã không muốn à, chia sẻ cho tất cả lại những gì ngày hôm qua mình đã bắt thì hôm nay mình đi thẳng vào vấn đề luôn đấy thì à, mọi người chú ý cho mình này Cầu này nó ăn 4 tay Mọi người chú ý này đây 0 cộng 6 thì à, bằng tổng 6 tổng 6 thì à, có con gì tổng 6 thì có con 24 in cho chúng ta bộ đề 24 đúng không ạ bộ đề 24 là tổng 6 tổng 16 được chưa để thỏa mãn điều kiện cho hai cái đầu vào này được chưa rồi tiếp tục mình sẽ xóa đi ở đây chúng ta sẽ có con 8 và con 0 à, con 1 chúng ta cộng lại với nhau thì nó sẽ được là tổng 9 tổng 9 thì chúng ta ăn được con đề 04 được chưa ăn được con đề 04 và tiếp tục này 04 có phải là tổng 9 không và tiếp tục này con 8 chúng ta cộng với con 7 thì à, tổng của nó có phải là tổng 6 không ạ? 8 cộng 7 có phải bằng 16 không ạ? Thì ờ, để thỏa mãn điều kiện cho cái tổng 6 thì chúng ta ăn được con đề 60. Vậy thì ờ, mọi người chú ý kỹ nhá. Tiếp tục này. Con 7 chúng ta cộng với con 2 thì bằng tổng 9. Đúng chưa? Tổng 94. Đường cầu này là đường cầu ăn tổng mình chia sẻ cho tất cả mọi người thì à, ở đây là đường cầu ăn tổng nhé tổng 49 tổng 49 thì à, chúng ta sẽ có bộ đề 13 bộ 13 này và bộ 22 được chưa và bộ đề 22 ok và bây giờ thì mình sẽ chuyển qua một đường cầu nữa cho anh em vào ngày mai nhé và anh em à, chú ý cho mình này anh em chú ý cho mình nhé vì nó hơi nhỏ cho nên mình làm nó hơi khó đấy à, ở đây tất cả mọi người có thấy gì không ạ ở đây chúng ta sẽ có cái chạm 6 đấy lấy đầu vào của nó là chạm 6 đúng không ạ chạm 6 thì uh, trả thẳng xuống đây cho chúng ta con đề 11 6 bóng 1 mà đúng không Vậy thì tiếp tục ở đây chúng ta sẽ có tổng tổng này không ta ta lấy nguồn cảm hứng từ con không cộng con 8 thì bằng 8 8 cộng 9 thì bằng 17 thì à, chúng ta có tổng 7 này được chưa mình sẽ ghi rõ đây luôn tổng 7 đấy tổng 7 mà chạm 6 đấy tổng 7 chạm 6 được chưa thì à, chúng ta có bộ đề 11 rồi tiếp tục chúng ta có con không chúng ta cộng với con không đấy lấy đầu vào đấy con không cộng với con không thì bằng không không cộng 9 thì bằng 9 27 ở đây chúng ta sẽ có con chậm 7 nhé chậm 7 thì à, chúng ta ăn được con 7 này đấy và ở đây là chúng ta sẽ có cái tổng 9 này Đúng chưa? Tổng 9 mà chạm 7 thì à, chúng ta chỉ có con đề 77 ở ở đây và nó là tổng 94 được chưa? 77 có phải 14 không ạ? Đúng chưa tất cả mọi người. Rồi ok. Và được cầu tay thứ ba cho tất cả anh em này. 4 cộng 7 bằng 1, 1 cộng 1 bằng 2 thì chúng ta có cái tổng 2 được chưa? Ở đây có cái đầu vào là chạm 0 đấy chạm không mà tổng 2 thì chúng ta chỉ có con đề 22 à, con đề 20 thôi đúng không ạ và tiếp tục cho ngày mai này ở đây chúng ta lấy 8 cộng 0 bằng 0 8 cộng 0 bằng 8 8 cộng với 8 thì bằng 16 chúng ta có tổng 6 đúng chưa tổng 6 mà chạm 1 thì sao ạ tổng 6 mà chạm 1 thì chúng ta chỉ có con đề có con đề 51 và 15 đấy mọi người chú ý kỹ nhá 15 nhá đấy vậy thì à, ngày mai chúng ta sẽ có chạm 1 chạm 6 chạm 1 chạm 6 và tổng 16 ok mình sẽ xóa cái này đi ngày mai chúng ta sẽ có chạm 1 chạm 6 là luôn cả cái tổng 16 nữa đấy mình bắt uh, còn rất là nhiều đường cầu thì hẹn tất cả mọi người vào ngày mai thì uh, mình sẽ chia sẻ tiếp thì bây giờ mình chỉ uh, mới tạm thời là như thế thôi và bây giờ thì uh, mình sẽ chuyển qua uh, chốt uh, bạch thủ cho anh em bạch thủ này bạch thủ ngày mai chúng ta có 12 21 đấy anh em nhé và chúng ta sẽ ghép xiên với cặp 2552 Đấy, vì à, thời lượng video thì cũng không có nhiều cho nên ngày mai mình sẽ chia sẻ cho tất cả mọi người thêm hai cái đường cầu nữa và bây giờ chúng ta hãy chuyển qua chốt số cho anh em vào ngày mai ngày mai thì à, chúng ta sẽ có dàn đề 2882 4884 và 4224 1991 và 3223 7887 4774 và 6996 và kết cho anh em là 7887 nhé và tứ thủ đề cho anh em này 4774 và 6996 và tất cả anh chị em hãy nhớ cho mình này ngày mai mình sẽ chia sẻ thêm hai cầu nữa hai đường cầu nữa cho anh em thì uh, mong tất cả anh em uh, uh, quý mến và nhấn like nhấn chia sẻ và ủng hộ mình và bây giờ thì uh, thời gian cũng không có dài nữa cho nên uh, mình sẽ uh, chào tạm biệt tất cả anh em ở đây và hẹn gặp lại anh em vào ngày mai nhé